khởi tố nữ giáo viên đánh chết người tình vì ghen tuông chân đối thông. Chỉ vì ghen tuông, đối tượng Nguyễn Thị Khuê sinh năm 1988, huyện Yên Minh, Hà Giang, đã ra tay sát hại người tình ngay trên đối thông bằng đoạn gậy dùng để làm giá bếp nướng thịt. Ngày 22 tháng 11, đại diện Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Khuê, sinh năm 1988, trú tại thôn Nà Tèn, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang về tội giết người theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Theo điều tra ban đầu, vào tháng 7 năm 2020, Nguyễn Thị Khuê, giáo viên trường mầm non xã Mậu Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, có quan hệ yêu đương với Nguyễn Văn Quy, sinh năm 1993, thường trú tại thôn Bó Mới, xã Đông Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, giáo viên trường tiểu học xã Mậu Long. Sáng ngày 3 tháng 11 năm 2022, Khuê và Quy hẹn nhau mang thịt gà và đồ nướng lên đối thông của gia đình ông mua lý lúa thuộc thôn Ngàm Soạc, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang để hai người cùng nướng ăn. Trong khi đang nướng thịt xiên chờ chín, Khuê và Quy quan hệ tình dục với nhau, sau đó hai người tiếp tục nướng thịt ăn, nói chuyện với nhau. Trong quá trình nói chuyện, Khuê và Quy nảy sinh mâu thuẫn do ghen tuông, dẫn đến hai bên chửi bới và xô sát nhau. Khuê cầm một đoạn gậy, đập mạnh liên tiếp năm nhát vào sau đầu khu vực đỉnh đầu của Quy. Do trầm xương sọ vỡ sập lún phức tạp nhiều đường, hậu quả Quy tử vong. Được biết, anh Quy và chị Khuê đều đã có gia đình riêng. Trước đó, báo bảo vệ pháp luật đã thông tin vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 3 tháng 11 tại khu vực đồi thông thuộc thôn Sàm Ngọc, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh. Tại thời điểm trên, người dân phát hiện một người phụ nữ trên người có nhiều vết thương, đầu có nhiều vết rách, bị chảy máu nhiều và đang trong tình trạng hôn mê, rồi chỉ về phía đồi thông còn một người nữa đang cần cấp cứu. Lực lượng công an xã và người dân đã tổ chức đi tìm kiếm người bị thương còn lại. Đến 22 giờ 30 phút, cơ quan chức năng và người dân đã tìm thấy người đàn ông trên đồi thông đã tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên người không mặc quần áo. Nạn nhân tử vong được xác định là anh NVQ, sinh năm 1993, trú tại thôn Bó Mới, xã Đông Minh, huyện Yên Minh. Người bị thương là chị Nguyễn Thị Khuê, sinh năm 1988, thường trú tại thôn Phố Trọ, xã Mậu Duệ, là giáo viên trường mầm non Mậu Long. Chị Khuê được xác định bị đa chấn thương phần mềm, chấn thương sọ não hàm mặt, gãy tay.